Giang chủ yếu vào đây để ghi hình cho các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người biết là về cái à, căn nhà của cháu Trạng đã làm xong đến đâu rồi nhá cái đợt trước mà Giang có vào cái cổng bình ấy thì là đúng cái ngày mà nhà cháu Trạng là lợp mái nhà nhưng mà Giang lại không à, thể mà vào ghi hình được và làm nhà vệ sinh thì Giang cũng không thể vào được tại vì lúc ấy mình à, vào cổng bình là vào gấp đấy đấy sau khi mà mình vào trong đó thì mọi thứ là mình giao cho thợ và làm uh, hoàn chỉnh sau này thì uh, mình sẽ về để ghi hình lại cho quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết thôi thì hôm nay là cũng ờ, gần xong rồi thợ làm gần xong một chút nữa thôi là cũng sẽ xong đây là cái khu vực nhà cháu Trạn nha quý ba anh chị nhé Thì Giang cũng xin nói lại luôn là Nhà cháu Trạn thì thuộc bản Kim, thôn Khe Trang Xã Năm Mười, huyện Văn Chấn Đúng huyện của Giang sinh sống luôn à, Hôm nay thì thời tiết buổi chiều thì tranh thủ mình à, từ à, miền Trung, Quảng Trị bay ra Hà Nội thì mình cũng về à, nhà thì ghé tạt qua đây luôn. Đấy, cũng không không không có thời gian để nghỉ ngơi mấy. Đây là cái nóc nhà là cái mái nhà là bằng tôn của anh chị nhá. Đây. Nhìn như này thì các anh chị có thể biết được rồi. Là nhà cháu Trạng khác xưa rất là nhiều. Đó phải nói là ờ, ở cái khu vực này thì nhà cháu là nhà đẹp nhất đấy theo thêm giang cảm nhận và cái ờ, món quà này thì ờ, phải nói là cái sự chung tay của quý cô anh chị mạnh thường quân trong và người nước đã giúp cháu có được cái ngôi nhà như này thì mình sẽ ghi hình quay kỹ hơn cho các anh chị cũng biết xa xa này mình cũng chưa rõ lắm đây là cái tôn xốp nha các bạn chị tôn xốp mà giang Đặt mua là 1 mét Vuông là 125 ngàn Đó, tổng là 100 mét vuông Đấy Và cái ống uh, kém ly này này Là mình thay toàn bộ cái cái đòn tay Đòn tay là nó cũng hỏng rồi Và cái này lợp nó sẽ phẳng hơn Đó Đấy là cái mái nhà còn bên hiên nhà thì uh, Giang cũng chỉ là bằng tấm pro cho cho gia đình cháu nhất là cái uh, số tiền nó có mức hạn đấy thì mình còn phải trả công thợ nữa để không không không đủ tiền để để lợp nốt cho cháu cái bên mái bên này hiên bên này mình chỉ lợp bằng cái hai mái chính thôi đấy tiền uh, gỗ uh, mình cũng phải mua mà tiền gỗ này thì là thiếu rồi Đấy, mình cũng chưa biết là bao bao nhiêu tấm hôm đấy là mình mới lấy 35 nó cũng phải là trong quá trình à, lắp thêm thì tí nữa mình cũng sẽ hỏi anh em thợ đang làm trong kia để xem bao nhiêu tấm và tiền công nữa thì ngày mai thì Giang sẽ vào để công khai tài chính cũng như là gửi tiền công cho thợ luôn Đấy, nói là rất tuyệt vời này được chưa anh Lâm nhìn này được chưa được rồi đẹp có đẹp không anh Lâm hút thuốc à chó bỏ đây mày à, lâm hút tung lá giỏi đấy <laughs> chị đâu rồi chị đi đâu rồi đi ngoài đi ngoài rồi à? ô oh. đây bên máy này và ra cũng nhận được rất là nhiều cái comment của các anh chị uh, cùng toàn thể mọi người là lên làm cái làm bếp nhà bếp sang bên cạnh ấy thì uh, đỡ cái tôn xốp là đỡ hỏng Đấy, đun ở trong nhà thì nó sẽ chỉ là hỏng nhanh cái tôn xốp này Đấy, thì mình cũng bảo anh Lâm uh, làm cái bếp nó nhỏ bên ngoài rồi cũng chưa được ờ, gọn gàng đẹp cho lắm Đấy, nhìn từ đây ờ, các bác anh chị biết rồi khá là đẹp Đấy, cửa giả đầy đủ Đấy, nhà thì lát gạch bông gạch hoa Đấy, cửa này đóng của cũ ờ, của anh ấy này của gỗ bảo lại toàn bộ Đấy, phía trong căn nhà đây này thì mình vào nhà chịu khó quét sạch thì được cái là quá tuyệt vời đấy bắn hôm nay là buổi sáng là xong được à nếu mà không mưa là buổi sáng xong rồi nhưng mà à, mưa cả ngày đông cả ngày đúng không là, vâng. là cái ờ, mái này là ấy ờ, đây mưa cả ngày à, dưới có mưa không ừ. mưa chứ Ôi nhà anh Lâm còn nhiều thóc này cho vào nhà hết rồi đế trên này thì ừ, chân thôi chân bên dưới thôi à đây bên này là phòng ngủ của anh Lâm đây của anh chị nhé à, thì có một cái giường thôi tức là không không ờ, có hai cái giường cũng không có tiền ờ, để để mua giường cho anh, anh Lâm không còn tiền nếu cô ba chị nào mà mà muốn ủng hộ thêm cho gia đình cháu chạn đấy thì có thể uh, giúp gia đình có thêm một cái giường nho nhỏ nữa mét rưỡi nữa Ờ, rất là tốt rất là sáng bóng nhá các anh chị nhá à, bóng điện là điện nước bóng lâm này thử khó quét nhà nhanh Lâm nhá, quét cho nó sạch nhá. Cái gì? Nếu có quét nhà này, nó sạch. Ừ. Ôi, hôm trước bảo lau bụi bụi là đi không lau anh Lâm ấy. Lau chưa, rồi. Lau xong vẫn còn mạng nhện đấy bằng nhện mà cái nhỉ lồng rất là rộng thoáng mát sạch cháu tràn đâu rồi đấy ngủ đây à đang ngủ đấy à ngủ đây nó buồn ngủ tràn ngủ đây xong ngủ giường nó ngủ đây mà theo ông thích ngủ đây à đấy à ồ đấy toàn bộ uh, căn nhà cháu tràn đã xong rồi đây chỗ này là chỗ mà à, cái, cái cánh cửa vệ sinh ấy để đi vào luôn này trong căn nhà đi vệ sinh vào trong này luôn này. Đấy, tay nghề nó là anh em làm rất rất là đẹp kỹ Đấy. cửa đặt trước thì mình cũng ờ, ấy sẵn cho Đấy, và anh em ờ, thật là chỉ cần đặt khung và là chát chít bắn ốc vít vào đó cái này mình dùng cửa chốt thôi anh chị đấy. đây là quá quá đẹp rồi mà hỏi thì mình cho cái thì tôi chỉ đưa mà thì thì thì này đủ Ừ. nhôm này là nhôm hệ này, nhôm này là đắt nhất này cửa này Đó. cửa trong này thì làm cái vòi đấy này ừ. đây bên này thì là cái vòi tắm nha không anh chị nhé nó hơi tối một chút mình bật điện lên thì các anh chị có thể nhìn rõ hơn vòi đồng đây vòi đồng thì nó sẽ chắc hơn đấy, nó sẽ bền hơn đấy mình xả đây cho cái chậu ở đây thôi đấy là cháu có thể tắm được rồi đấy, mà cái gạch ốp lát này thì mình chỉ ốp ờ, một mét hai thôi đó ốp cao thì nó lại không không không có cái cái ấy nó đẹp sáng bóng nha đó. đây cái lỗ thoát sàn ra đây đó nó thoát này ra thì à, ấy luôn này để để, để ra ra lỗ nó kia luôn nó chia nhá. đây là nước không biết được à, đã đã có cho thì mình tên nước á đắp nút cái tên nước này nữa. xong rồi đó rồi xịt đây đó rồi xịt lắp luôn này đầy đủ nhỏ nhưng mà nó ờ, gọn đẹp đấy mình lập uh, ờ, sát đây luôn cái cửa là đi vào đây luôn nhà vệ sinh luôn phía bên này thì là cái hiền nhà bên này Ồ, oh, anh Lâm làm ra rộng nhỉ, cái hiên này làm ra rộng nhỉ. <laughs> Đẹp đấy. Ồ, oh, hiên này làm ra rộng thoải mái này đun ở ngoài này cũng được. Đấy. Ờ. Nhỉ. Đấy. Đun ở đây cũng được này. Mà không thì đun ở đây cũng được. Không sao cả. Cái này đi ra nó cũng chẳng ướt rồi. Đi ra đây thoải mái có gì đâu. Đấy. Đấy, <laughs> sau nhà nhà cháu đây. Đây cái anh ờ, mở rộng thêm này anh lợp ra này quá đẹp rồi quá rộng luôn Đấy, nền nhà bó ờ, đồng hoàng làm rãnh thoát nước này à, gạch thì, thì cũng xây một hàng gạch ở đây để nó kín cái chân đấy rãnh thoát nước này anh lâm đào hết rồi này đấy nó là đẹp đấy đây thì uh, cũng chỉ là được tấm pro cũ của cái uh, mái nhà cũ ngày trước là của cháu Trạn đấy lợp đây thôi như này là là, là đấy là, là là tốt lắm rồi so với cái uh, trước nhà cháu anh em, lắp nốt cái cái cái gen cái cái xả xả đáy nó xong nữa đó đây là làm một cái ờ, chỗ này này để làm một cái khóa đồng đây để, để, để chị có thể rửa ấy rửa rau rửa riêng này nối nó vào sát sai này đây vào trong này sau này ông còn lịa đây đi qua qua đây đây sau này ông làm ở trong này ừ. rồi vừa phải lắp vào đây này đây mở khóa ra là cứu bên tay con đồng để, để mở vòi rửa rau rồi rất đằng sau ở trong thì là để tắm đấy, ngoài thì uh, các anh ờ, rửa rau rồi đấy còn thừa xi măng không? Thừa bao? Ô, ba anh láng nốt chỗ này đi Lâm này Tuyệt láng nốt chỗ này rửa rau nó chảy vỗ ra đây này Lên đằng, đằng ruộng này, đường này Nước rửa rau rửa bát này chiếc thì uh, xây trụ ba Cái đứng này Giết đây luôn Quá chắc rồi Đấy. Hệ thống thì uh, đơn giản và, và nhỏ này thôi Đấy còn vào áo hết uh, hết nhé may là cát là cũng không không không thiếu các bác đủ và cái tấm đan để phốt thì là một tấm là nó thò ra đây này cô bác anh chị này trước mình có bảo uh, anh em làm là sau này có sửa nó dễ có thể những cái này mình sửa nhấc ra được nên nếu bể phốt mà nó đầy ấy mình không làm xây trồng lên hết nếu mình xây trồng lên hết thì sau này cái bể phốt này nó đầy nếu như đầy 10 năm sau mà nó đầy thì mình khó nên là mình chỉ cần cậy lên là được Đấy, và mình sẽ chôn một cái ống thoát bể tốt đấy và đi theo đường này này các bác chị này Đó. đây em chôn hướng dưới này là đây một cái ống đen đen như kìa đây đen đen chính là ống đây đó là phải phốt ra đây luôn trước mình ra mua là ống 15 mét đấy, đấy. chôn nhầm nó đi à, vệ sinh xuống thế thôi mình chỉ cần cái nhà tắm nó nhỏ nhỏ này thôi nhỏ nhỏ bé bé này nhìn quá đẹp rồi một cái tép này là khối là khối 2 và cái loại là Tân Á lại thành nhưng mà cái loại đất đất nhất ấy. trên tiếc là chưa có nước đâu đúng không? Chưa. Ừ, tí nữa ấy thử xem xả xem bên này là làm rãnh thoát nước để thoát hết bó vào hết rồi đấy vừa bắn à, ấy vào lợp mái đẹp luôn này sương mưa ô quên à, bảo anh em làm mấy cái ô thoáng ở đây ấy ạ không phải em không phải không không làm em tính lừa nên nên nó có làm ừ. vì lập tôn thôi không phải cũng à, lập lập tấm tôi không phải là mình đổ mái đổ trần này nó sẽ không sao không ý anh bảo làm cái ô thoáng này nó nó nó bí nó tối à, bên bảy một hai ba cái đằng sau cái đấy phải lắp bóng vào không ừ, lắp bóng điện mà anh lâm lắp bóng điện mà điện nước anh có mà ừ. Đành lắp bóng điện vào nhà nhà, nhà vệ sinh nhá anh Lâm nhá. Ừ. Kéo một cái bóng điện nước ấy. Trên này có cái là ừ. hai cái. Ừ. Kè đi Sao nước có lên được không? Thử luôn. Lên được. Nước từ trên bờ to xuống mà. To mà nước nó có lên cho đấy được không em? thôi phải có cái gì nâng lên nâng ấy lên đỡ nó gập nó mới nước nó chảy được Ô, oh, lạnh ngày ngủ đấy à cha ăn Sao ngủ lên giường Hả uhm. Ngủ lên giường cho đỡ ấy Lạnh Bỏ nền hết rồi từ bên đây thì à, các anh chị nhìn biết rồi Đấy. toàn bộ à, ngôi nhà cháu chặn đấy tại mình đợi à, một chút lắp xong cái ống ngoài chỗ để rửa rau và hai là mình thử nước lên trên đưa nước lên trên nữa xem là nước ấy nào Dạ vâng, Tụng ra phải như không ai không ai chuyện đó à đâu không ai đâu nước lên không anh khỏe nhờ nước khỏe đấy thoải mái ngồi <laughs> lên cao nó vẫn lên được mày xi láng nốt thế này đâu anh Lâm Cái ống này phải buộc vào Đấy, anh em buộc vào láng đi cứ để rửa rau nữa láng đi còn xi mình à, mình bao mà láng cái này đi làm cái rãnh rãnh thoát nước ra ra ruộng cho đến trên mà ừ. bảo còn cái bao xi láng nốt cho anh em cái này chắc phải buộc vào đấy cái này cái này không ổn ừ. kiếm cái ai mươi chót cao su ấy cao su ấy cột này vào nó mới chắc được chắc nhưng mà nó láng ít ít ra đây này mà để cho nó chảy ra đằng ruộng nhà anh ấy luôn rửa rau này rửa bát đũa thau ờ. làm vòi trong kia nó chỉ tắm thôi Lơm ơi đi được không chưa được đầy trên mặt chưa được đầy trên mặt bên này nữa thì đã mạnh thì nó không có cái gì nó nó còn có cái đường ngang nên đầy thì mạnh mới được cái nửa nửa bên nó em chưa chưa nó còn bé nó nó phải đầy cái cái bình ở trên này dao á hay rửa cái xì sạch rửa sạch sạch ra sẽ chắc thoát các bài rồi thôi quá cứ là hiện này hả mình chưa là sạch chưa hoặc mình cái rào thôi đó chắc bẻ đấy chắc bẻ nước nước đây, ừ. nước đường xả phát ục luôn do nước nó chưa đầy đầy lúc mình xả trong nước nó đầy trong này lắp điện nguồn nó chưa đầy Đấy, chưa đầy anh lâm vệ sinh nó sạch nước ngoài này nó mai mình lá nốt chỗ này cho anh ấy để chỗ này để rửa rau nha các anh chị để rửa rau mở cái này ra rửa rau Đấy. rửa rau rửa nước đây ừ. một tiếng nước nó chưa đầy đâm ra là cái lực của nó chưa khỏe nó có ít thôi rồi đây nó trống bên đây đây tao đây thì xả nhà vệ sinh nó mới khỏe rồi phốt ra kia rồi mai mình láng nốt chỗ này cho anh ấy. một chút nữa thì còn à, ba uh, bốn bao xi nữa láng nốt trong chỗ này để anh rửa rau nước nó thoát ra ruộng này luôn đấy là xong ngày mai mình sẽ vào mình à, sẽ công khai tài chính toàn bộ căn nhà anh Lâm đã làm việc mua như thế nào thì mình sẽ nói rõ cho các anh chị cùng biết và mình sẽ hoàn thành nốt chỗ này nữa là xong có lẽ là Giang cũng à, phải xin phép về rồi muộn dạ, rồi dạ, tại là cũng 5 à, giờ kém rồi dạ, Đấy, về nữa có gì là mai vào làm nốt cho này và công khai tài chính thì Giang sẽ tiếp tục ghi hình cho các bạn anh chị cùng à, mọi người biết toàn thể toàn thể nhà anh, à, anh Lâm này nhá anh Lâm làm nhá có lẽ em về đây nhá vâng. ờ, có gì là mai mai em sẽ sao cho anh cái chạm chỉ đang đang đang ngủ ngủ quá sáng đẹp rồi ờ, ờ mai em vào sớm rồi rồi rồi rồi toàn những cơm chưa ở đấy ờ, ờ, ờ Hiện tại thì cũng ờ, đã muộn rồi Chỉ có lẽ là Giang cũng xin phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay ở đây thôi thì Hẹn quý các anh chị cùng toàn thể mọi người Là vào sáng mai à, Mình sẽ vào bàn giao căn nhà cho gia đình Anh Lâm như là cháu Trạng Và công khai tài chính và thu ờ, chi như thế nào thì ờ, mình sẽ ờ, vào thông báo cho các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người biết mà quay ghi hình lại tổng thể căn nhà cháu chạn nhé à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo